sao ơi rồi cái gì à. để họ hấp số nhìn cái ly để đổ lúc nãy nữa bây giờ a bubble tea. Yeah. Risky kiddo. I like bubble tea. Bubble tea. Bubble tea. Bubble tea.